Mất tích 9 năm Chin Sang Hãy làm nốt vụ cuối rồi ôm một đống tiền về Chin Sang Một người đen đủi hay gây rối đã xuất hiện và trở về nhà. Em trai anh về rồi à? Trong khi Chin Ho, một ca sĩ thất bại. Ôi trời, em định đi bao nhiêu cuộc thử giọng nữa? Cậu biết vấn đề của mình là gì không? Về nhà tập cho hết giọng địa phương cả đã. Chin Ho thấy khó thích ứng với sự trở về của anh trai. Ô, em trai, Em lớn quá rồi Anh chỉ có đủ tiền thuê một phòng ở Seoul Ai nói em sẽ đến sống với anh Hậu quả của việc bị bỏ rơi từ nhiều năm trước Lý Chin Sang Tôi đang tìm một nghi phạm giết người Tôi nghe nói anh trai cậu ở đây Cả sĩ ư Cậu định lên bản tin tối nay cùng anh trai mình à Anh đi đi Em nói gì cơ Hãy tránh xa em ra Một câu chuyện ý nghĩa về tình cảm gia đình Ông chủ Ông có thể đưa Chin Ho vào một công ty giải trí không? Anh là chuyên gia lừa đảo à? Đừng nói gì với Chin Sang Đừng mắng mỏ hay nguyền rủa nó Chin Sang nỗ lực để đền bù Và hy vọng em trai mình đạt được mơ ước Nếu anh kiếm cho em trai tôi một buổi thử giọng nữa Em thực sự muốn làm ca sĩ à? Vâng, hãy giúp em Được, nhưng từ giờ em phải gọi anh là đại ca Vâng, đại ca Đón xem bộ phim anh trai trên kênh Red by HBO. Không, anh Park Anh làm gì vậy Đừng, anh Park Sao anh làm thế với chúng tôi Câm mồm, xin anh Ôi không, đủ cặn bã Cứu tôi với Cứu tôi với Anh giết người ta rồi Chin Ho Bộ phim Chào quý vị, tôi là Lee Ho Won, quê ở Chi Đông. Tôi là cô gái lá vừng. Rất vui khi được gặp quý vị. Tôi là Lee Chin Ho, ca sĩ nhạc rap của Chi Hong Xin được trình bày một ca khúc do tôi tự sáng tác. Tôi Em xin được biểu diễn trước toàn bộ ban giám khảo. Chào mọi người. Kim Jong Man, nhìn mày tận hưởng cuộc sống bằng tiền của tao này. Đồ ăn đến rồi à? Lý Trinh Sang Lâu rồi không gặp Chạy đi Trinh Sang Chết tiệt Hắn bẻ gãy chân cậu ta mất Lý Trinh Sang Sao tự dưng chú lại sồ ra như thế Chú có làm sao không? Có đau không? Bọn dối trá bẩn thỉu Sao các người dám dùng giấy tờ giả để lừa tiền chúng tôi Bây giờ chúng tôi phải làm sao Bảo quân trộm cắp ấy ra đây mau Trả lại tiền cho chúng tôi Anh đi đâu vậy hả Sao giờ anh mới đến Bọn lừa đảo bẩn thỉu ấy đâu Đưa chúng ra đây mau Trả lại tiền cho tôi Trả lại tiền cho tôi Trả đây Trả lại tiền cho tôi Sĩ quan cảnh sát trong nhóm nạn nhân bị lừa đảo Vụ lừa đảo 10 tỷ won bất động sản Nhiều nạn nhân lên tiếng Cảnh sát điều tra băng nhóm Kim Ly Gong ở Gyeong Sang Do Cuộc điều tra gặp khó khăn vì thiếu bằng chứng Đồn cảnh sát Chiong Do Anh đang thăng tiến tốt ở Seoul Sao anh lại tình nguyện về đây làm cảnh sát tình lẻ làm gì Sao lại làm thế với bản thân Tôi đang hỏi đấy Trả lời đi A à, xe đâu Khi tôi còn hỏi tử tế thì anh nên hợp tác đi A à, xe đâu Tránh đường thằng oắt Tiền của tao đâu Mụ kia Trả lời đi Tiền của tao đâu Thằng này có chết thì tao cũng vẫn cần tiền Mụ kia Đừng có khóc nữa Khóc cũng có thay đổi được gì đâu Trả lời đi Mụ định giải quyết việc đó thế nào Tao chịu đủ rồi nhá Đừng có khóc nữa Bố mẹ của Dông Man đâu Mày thích thì cứ đâm tao đi Đằng nào tao cũng có lấy được tiền thằng đó nợ tao đâu Có khi tao lại kiếm được ít tiền để chơi Nào làm đi oát con Tao thách mày đấy Đại ca Trời ơi Thằng đấy điên rồi à Trời ơi Sao anh lại làm thế với em Trả lại tiền cho em anh em mình có thống nhất thế này đâu Kể cả có thoát được vụ này Hai anh em mình cũng không được về nhà nữa Hai anh em mình không còn lý do gì để sống nữa Hãy chết cùng nhau Hãy chết cùng nhau trên Sang Nhảy cùng anh đi Anh điên à Nhảy cùng anh Anh muốn chết à Thôi nào Đổ điên rồi Dùng màn tự sát Hay là bị giết Tôi chịu Có người nói anh ta nhảy từ tòa nhà xuống không biết Có người lại nói anh ta bị đẩy xuống Dù sao thì tiền của tôi cũng mất Thôi làm một ly đi Để tôi rót cho anh Rốt cuộc thì chúng tôi có tội gì đâu Tiền bạc mới là tội lỗi đúng không Uống đi nhóc Cậu không nên tự đâm vào bụng mình Tôi sẽ làm mọi cách để trả nợ cho anh trai tôi Hôm nay các anh cứ về đi Cho tôi vài ngày Xin phép tôi vào nhà vệ sinh Và lát nữa lấy thêm đồ uống cho các anh Nhưng thằng đấy là ai vậy Có vẻ như là em trai của Kim Jong Man Thật à Thế chúng ta vẫn có thể lấy lại tiền Tao nghĩ Dông Man không có anh em Tao nghĩ anh ta là con một Thế thì thằng đó là ai à. Tôi thả lấy số tiền đó Còn hơn để nó rơi vào tay mấy thằng du côn Uh... <laughs> Có kẻ lấy trộm tiền phúng khi họ đang ngủ Vợ của Kim Yong Man nói rằng Anh ta bị sát hại Và cô ta muốn chúng ta mời lại cuộc điều tra Cô ta nghĩ thế cũng phải Bảo vệ của tòa nhà bên kia đường Nghe thấy có tiếng người cãi nhau nên ra xem Lúc đó anh ta phát hiện ra thi thể Có ai đó ở trên sân thượng Cuối cùng mày cũng về nhà Chẳng phải đây là thằng anh đang tìm à À. Tôi hỏi anh lần cuối cùng à, Là anh hay Chin Sang Là Chin Sang Anh có chứng cứ ngoại phạm không Chuyện này Tôi ở nhà bạn gái cái xem đoạn băng giám sát ở tòa nhà cô ấy thì biết Đó là phi vụ cuối của các anh Và sau đó nhóm sẽ tách nhau ra Anh chỉ là tài xế cho chúng Dông Man hứa sẽ cho Chin Sang 45% số tiền kiếm được Nhưng Dông Man mất tất cả vì cá cược đua ngựa Thế là Chin Sang điên cuồng tìm Dông Man để lấy lại phần của mình Anh chỉ biết có thế Phải Anh nhận được phần tiền của mình chưa Chưa tôi không được xu nào Đúng là đồ dối trá Cứ như thế này đi Đào tay đấy Xòe ngón tay ra Anh có lấy được tiền hay không Đợi đã Tôi nhận được tiền nhưng chỉ một nửa thôi Nhanh hơn đấy Cái gì Xin đừng Có có tôi có nhận được Câu hỏi tiếp theo Có thật là Dông Man tự sát Tôi không biết Tôi không hỏi ý kiến của anh Nói cho tôi biết sự thật Trình Sàng có ở trên sân thượng với Dông Man không Tôi thực sự không biết Xin lỗi đã hỏi những câu mà anh không biết Tôi vừa nhắm mắt vừa làm nha Ôi trời ơi Sai lại nhắm mắt Được rồi anh Thắng Tôi sẽ nói những gì tôi biết Cậu ta không nghe máy Nên tôi nghĩ chắc cậu ta đổi số rồi Thật à Đừng chết tiệt Quay về chỗ đi Này Lee Chin Ho Lên bảng Lee Ho Won Lee Ho Won Lee Ho Won Cái đồ nhãi danh Nó đi đâu mất rồi Cái thằng nhãi này đi đâu rồi Các em có biết không Có chắc là không biết không Xong rồi ạ à. Xài tuét rồi, thằng nhãi Sao, em muốn bỏ học à? Lee Chin Ho Ho Won nghe theo lời em và trốn học Em giống hệt một thằng nhỏ quê Còn lâu mới được lên TV. Rõ chưa? Giờ thì đi đi Cậu lại trượt buổi thử giọng à? Không phải việc của cậu Được thôi Họ trêu cậu thế nào cũng kệ họ cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ đi Họ không biết Cậu có thể giỏi tới mức nào đâu Nghe tin về cái người ngã từ trên sân thượng xuống chưa? Nghe đồn không phải anh ta nhảy đâu, mà là có người đẩy anh ta đấy. Sao mày biết? Anh trai tao bảo vậy. Anh trai tao còn bảo người đó có số má ở Cheongdo. Rằng anh ta thuộc băng nhóm lừa đảo khét tiếng ở Gyeong Gyeongsangdo. Chúng mày nghe đến bang Kim Ly Gong chưa? Kim Ly Gong? Chưa bao giờ nghe thấy. Cái người chết rồi, Kim Jong Man ấy. Anh ta có hai anh em kết nghĩa, cắt máu ăn thể với nhau. Tên anh ta là gì ấy nhỉ? Ly Chin Sang Tao nghĩ tên anh ta là Lee Chin Sang Cái người kia hồi còn nhỏ hay bị ma nhập Nhưng anh ta không đủ năng lực để làm pháp sư Thế là anh ta lên Seoul để làm diễn viên Và cuối cùng gia nhập băng này Tên băng đấy là Kim Lee Gong Do ghép họ của các thành viên lại Hồi còn trẻ, ở quê Họ cũng là dân anh chị phải rồi, mày có biết quán bánh gạo Park không? Chủ quán là cái bà già điên ý Có, bà ta có một đứa con trai Mày có biết anh ta chết thế nào không? Tao nghe nói có người dùng gạch đập vào đầu anh ta Mày chán thống rồi à? Nó nhỏ thôi Mày nghe được từ đâu? Anh trai tao bảo vậy Thế ai giết anh ta? Bố mẹ tao không kể cho tao nghe nữa Chỉ kể mỗi là ờ, Đầu anh ta bị đập nát Cầm đi bọn khốn Gì vậy? Đồ ngu Đừng đè tao đồ khốn Alo, con đang hẹn hò đấy à? Cái thằng lợn vợn cạnh con là ai thế? Bố lại còn theo dõi con à? Bố đang đi làm nhiệm vụ Bố rảnh thế thì bắt mấy thằng lừa đảo Và lấy lại tiền cho nhà mình đi Con chán sống thế này rồi Cho bố thêm thời gian bố sẽ bắt được Khi nào bố bắt được thì nhớ báo cho con biết Con sẽ phá nát nhà nó Đấy là ăn miếng trả miếng Vì những gì nó khiến gia đình ta phải chịu Ôi trời ơi Cậu đảm bảo không đứa nào riêng mò Han Chu chứ Dĩ nhiên ạ à. Cậu thì sao Ờ, ờ, Dĩ nhiên là không Em ấy là em họ con Con không làm vậy Thằng này có đến tìm Chin Ho không ờ, Con không thấy ạ à. Nhưng đây là ai ạ à? Nếu thấy thằng này làng vàng cạnh Chin Ho thì gọi cho tôi Vâng bố ạ à. Đừng có gọi tôi là bố nữa Vâng bố vợ à, Chúng ta đứng đây hơn nửa ngày rồi Chưa đủ hay sao Hơn nữa Anh không được dùng đồ công cho việc tư Đây là công việc đấy Em trai của Lee Chin Sang học ở đây Thật ạ à? Sao cậu bám theo tớ Cậu cũng thích tớ à Nhà tớ ở đằng kia Nếu cậu thích tớ thì cứ nói đi Cậu cũng giống Mina bên lớp số 3 thôi Có một đám con gái như cậu Họ có hẹn hò à Hàn Chu không dễ dãi thế đâu Được mỗi cái hát hay Nên gái mới theo thôi Nó làm ca sĩ được Thì ta cũng làm được Ta cũng thế Ta cũng hát được Ta còn nhảy được nữa Nhảy cho tao xem nào Nhảy cho tao xem Mấy thằng oát Sao tôi phải nhảy Đủ rồi đấy Chúng mày ăn nói cho cẩn thận Vâng ạ Nhưng Anh là ai ạ à? Tao à Tao là anh của Chin Ho Anh Chin Sang ơi Em muốn lên sân khấu lắm Em muốn làm ca sĩ à Vâng Giúp em đi Em điên à Anh làm sao làm được Em nghĩ anh là chúa à Em tưởng anh có thể biến mọi ước mơ của em thành sự thật à Mà đừng gọi anh bằng tên nữa Gọi anh là đại ca đi Vâng đại ca 집에 왔더니 저희 애기랑 이모가 없어서요. 전화도 꺼져 있고. 부모 사진이랑 애 사진이랑 한번 봅시다. 네, <laughs> 있었는데 이 신분증도 가짜였어? 내에 나가서 들어왔어요. Missing premieres Friday, September 8th, 9 p.m. on Red. Don't say SK. 从来不会问顾客整形的原因，只会给顾客最满意的结果。我整容是因为我需要我的容貌有变化。解释你当晚的细节吗？你放心啊，我不是那种大嘴巴。的人。你害怕这种会输给他？你给我一次解释的机会。这件事情我一定会好好帮你处理的。整容可以改变一个人的内心吗？Face and Mind New Episodes Every Saturday 9:00 p.m. on Red.

Thế nên con muốn mẹ chuyển trường cho con đến Seoul Không thì con bỏ học đấy Đừng nói linh tinh nữa Bố con đâu Con không biết Bố không hay về nhà lắm Vì sao Làm sao con biết được Có khi bố phản bội mẹ đấy Sao con lại nói thế hả Với lại chị Hia Jin chuyển đến Yangpyeong rồi Yangpyeong? Nó chuyển đến sống với gia đình chồng à Vâng tuần trước ạ à? Vì sao Chủ nhà tăng gấp đôi tiền thuê Sao lại có những người vô liêm sỉ như thế nhỉ Mẹ ơi Sao Con hỏi mẹ rồi đấy Mẹ có thể thuê một phòng thu âm ở Seoul cho con không Mẹ không đủ tiền Mẹ làm ngày làm đêm Mà không đủ tiền thuê phòng thu âm cho con à Mẹ tìm việc mới đi Mẹ chỉ biết kiếm tiền bằng nghề này thôi Khỉ thật Mẹ đang bảo con phải sống trong cái ổ chuột này cả đời à Chin Ho Hôm nay con làm sao vậy Chin hô Cứ khi nào say là anh lại làm loạn Anh bị mất trí nhớ hay sao Đến bệnh viện đi Anh làm tôi phát điên Cứ say là mất trí nhớ Thế là bệnh đấy Anh ta điên hay sao Vòng thử giọng đầu tiên Bốc lên Em may mắn khi có anh ở đây Tất cả chú ý Như các bạn đã biết Một thành viên của chúng tôi bị tai nạn Chúng tôi cần người thế chỗ Tôi biết ai cũng rất run Hãy cho chúng tôi xem phần chuẩn bị của các bạn Mình giỏi nhất Mình làm được Mình giỏi nhất Mình giỏi nhất Em là Lee Chin Ho ờ, Em đứng hơi gần quá Em lùi lại được không Ôi trời ơi ờ, Em hát cho chúng tôi nghe đi ờ, Em biết hát gì bây giờ Em không chuẩn bị gì à Có chứ ạ Em đã chuẩn bị ba bài Một bài nhảy Một bài ballad Và một bài nhạc pop Giám khảo thích cái nào ạ dạ, dạ, Nhạc rap đi Có vẻ như em giỏi món đấy Em đã chuẩn bị một bài rap tự do <coughs> Các bạn Bốc lên Tên tôi là Chin Ho Tôi sẽ khiến cho giám khảo có mặt hôm nay bật đèn xanh cho tôi Tôi cũng khiến những người khác bật đèn xanh cho tôi 비트와 밀당하는 나 힙합 밀당나 날 무시하는 그 박선생 같은 놈들은 다 됐고 오늘도 밤샜고 <laughs> 이 사람들은 다 관계. Dừng lại. Nói xem. Em có biết nhảy không? Có chứ ạ? Em nhảy nhé. Đừng như vừa rồi nhé. Em làm khác đi có được không? Hip hop chẳng hạn. Được, em sẽ thử ạ. À? có biết vấn đề của mình là gì không? Sao ạ? Đầu tiên em phải bỏ giọng địa phương đi Vâng ạ Đừng đến muộn Hai tuần nữa gặp lại em lúc 4 giờ chiều nhé Sao ạ? Em không đến buổi thử giọng thứ hai à? Vòng 2 ư? Hôm nay em qua rồi Hãy chuẩn bị bài rap cho vòng tiếp theo Cảm ơn giám khảo Cảm ơn nhiều ạ Cảm ơn giám khảo Em không biết phải nói sao cho đủ Ra ngoài đi Có một hàng dài đang đợi kia kìa Vâng em cảm ơn ạ Cảm ơn Cảm ơn Cái quái gì đây? Số 22, đường Gosuri, thứ hai căn hộ 202, hẹn gặp em ở đó. Anh nghĩ gì vậy? Nếu anh thích căn hộ này, tôi đưa luôn chìa khóa cho anh cũng được. Nhìn xem, vừa mới vừa sạch. À? Xem cẩn thận vào. Cậu là ai? Chào cô em bé à? bỏng không định chào đại ca Nhìn em này Em đã lớn rồi Để anh ôm em một cái Xem em lớn thế nào rồi Này Ly Chiên Ho, Họ đang làm cái quái gì vậy Em chạy nhanh thật đấy Chết đi Đừng có lại gần Tôi đã bảo đừng có lại gần sau 9 năm, cuối cùng em cũng nói chuyện với anh Đừng động vào tôi, đồ cặn bã Chiến hô Em sẽ sớm đánh bại được anh thôi Chết tiệt đại ca các con khỉ Anh là đồ sát nhân bẩn thỉu Lý Jin Ho Cánh cửa đến thiên đường Chào Chin Ho Chào chị em đến đây rồi Chào anh Mấy cái đồ chơi này Này cẩn thận chứ Vào đi Chin Ho Xin chào ạ Cháu lớn quá rồi nhỉ Băng băng Lâu lắm rồi không gặp Cháu chào bác Ồn ào quá đúng không Đông người quá nên không khác được Xin chào Chin Ho Em lớn quá rồi Chào mừng em đến thăm Chin Ho Qua đây ăn sáng đi Vâng ạ Đúng lúc lắm anh sắp tham gia cuộc thi nấu ăn đấy Em có thể nếm thức ăn hộ anh Vì chẳng ai muốn làm việc đấy Anh còn không biết vì sao à Bữa nào anh cũng chỉ biết nấu món gà Cả chó cũng không ăn nổi Biến đi, đồ phù thủy Đủ rồi đấy Mọi người quên Chin Ho đang ở đây à Ăn nói cho cẩn thận Qua đây ăn sáng với anh đi Không đâu, cảm ơn Mẹ ơi, Sao? Sinh nhật Sion, e chúng ta làm gì bây giờ? Hay là con đặt nhà hàng ở Gangnam nhé? Ăn ở nhà không được à? Vừa mới tổ chức sinh nhật cho Won Yun mà. Đúng rồi đấy. Như thế họ hàng của chúng ta lại phải tặng quà nữa. Hia Chin, con yêu, lần này bố mẹ con có đến không? Con vẫn chưa hỏi ạ. À? Chắc chắn ông bà bên ấy có sang. Dạ, con ơi, Cuối tuần nào em trai con cũng đến đây ở à? Chắc là thế ạ. À? Em ấy phải tham dự rất nhiều buổi ừ. thử giọng. Lần thử giọng trước cũng trượt à? Nó đi thử giọng bao nhiêu lần rồi nhỉ? Khỉ thật, đáng lẽ ra con nên làm ca sĩ mới vâng. phải. Anh không làm được đâu, nhìn cái mặt thì biết. Mặt anh thì làm sao hả? Nhìn đi, cầm của anh lên hình hơi bị đẹp đấy. Không phải ai cũng hợp làm ca sĩ đâu. Một khi đã trượt rồi thì không bao giờ thành công. Nó phải biết giới hạn chứ Thôi mà mẹ Mẹ nói có gì sai Ye Chin Nó là em con Con nên động viên nó bỏ đi Tập trung vào việc học Mẹ nói có đúng không Nó nhỏ thôi Nó nghe thấy bây giờ Thôi nào Số lạ gọi đến Mới đoạn phim này được lắm Mà này bố ơi Gì còn ghi bố nên canh chừng Han Chu Thằng nhãi danh ly trên hồ này Có vẻ như mê mệt em ấy Nó cứ lẹo đẹo bám theo em ấy như chó Lại đây Nhắc đến con gái tôi thì ăn nói cho cẩn thận Anh làm tôi phát điên Nghe này, chúng ta phải ký hợp đồng rồi chứ Alo Alo Hiya Chin à Em đấy à, Chin Sang Này, em đang ở đâu Tôi xin lỗi, bổ ngu Chin Sang Vâng, em đây Giờ em đang ở đâu Chin Sang Chin Sang Này anh ơi Anh có định trả tiền hay không Anh làm cái gì thế hả Nói gì đi chứ Anh ơi Căn hộ 202 không khóa Nhưng có vẻ như bị bỏ trống Sao Căn hộ 202 thì làm sao Liên Chiên Sang Sếp Chin Sang Nhìn cậu khỏe lắm Cuộc sống của cậu có vẻ rất tốt Tốt cho cậu thôi cứ ăn uống tận hưởng khi còn có thể đi Đừng để tôi bắt được cậu Trừ khi cậu muốn chết dưới tay tôi Tôi quan tâm đến một việc Phải chăng cậu cũng chịu trách nhiệm trong cái chết của Dông Man Bố ăn tối không Hàn Chu con thích Lee Chin Ho à? Bố cho người theo dõi con à? Sao bố lại biết Chin Ho? Nếu con thích nó Thì bỏ đi con à Đây chính là người à? lừa hết tiền của nhà mình Là anh trai của Lee Chin Ho đấy Vạch trần vụ lừa 10 tỷ won bất động sản Anh là kẻ sát nhân bẩn thỉu Tôi đã bảo đừng lại gần mà chín Sang Bao giờ em mới định hoàn lương Mẹ và chị chỉ có một mong ước nhỏ Đó là Cả nhà ngồi ăn tối cùng nhau Sao việc ấy lại khó với gia đình mình như thế Mặn quá à không ai nấu canh gà ngon như chị em nấu Đây là món ăn lúc nào em cũng thèm Ăn bao nhiêu cũng không đủ Cháu không nên mua nhiều quà cho nhà bác như vậy Món này anh nấu đấy Cháu về rồi đây Em trai bé bỏng của anh về rồi à Anh cút ra khỏi đây Anh đến đây làm gì Anh muốn sống với em Cầm mồm và cút đi Ngay bây giờ Em Không đi học nữa à Không phải việc của anh Chín Hồ Em nghĩ sao Anh đủ tiền thuê một phòng thu âm nhỏ ở Seoul Sao anh nghĩ tôi sẽ ở với anh Thế quên chuyện đó đi vậy Yeah! saya perintahkan pimpin operasi ini hindarin hal-hal yang terkecil kesalahan anggota sehingga operasi ini dapat sukses dan lancar. Bahaya! Gara-gara pada ini, Papa pergi, Papa meninggalkan kita. Three Choices of Life premieres Sunday, September 10th, 9 p.m. on Red. 生活，你就尽情的来蹂躏我吧，我不怕你。创业是吧？你有钱吗？我干嘛要浪费我的时间？有些人一直在不停的向别人索取，从来就顾及不到别人需要什么。一流大学毕业，你想要多少？很难真正有人可以摘下面具去生活。如果你觉得你是幸福的，你就应该坚持下去。Roommates in Love premieres Friday September 15th, 9 p.m. on Red. Cậu sẵn sàng chưa? Rồi Cậu muốn làm không? Đây ngoạn mục Tôi sẽ giúp anh Bình tĩnh, tỉnh táo lại đi Bà là đại dương của cháu Ta hiểu rồi Cảm ơn anh đã ở bên em trên đoạn đường này Đừng vớ vẩn nữa Cô nghĩ cô biết tôi là ai ư Dậy đi Dậy đi không muộn bây giờ Cái gì Em muốn ở đây thì phải trả 300.000 won một tháng Em cũng phải à? trả cho Chin Ho nữa Nhớ cuối tháng đưa cho chị 600.000 won đấy Nếu em còn định lừa đảo gì nữa Thì mẹ và chị không nhìn mặt em nữa đâu Em có biết quán ăn Trung Quốc ở chỗ ngã tư không? Đây là chìa khóa xe máy của họ Em sẽ làm nhân viên giao hàng từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Em có biết quán gà Nin bên kia đường không? Em sẽ làm nhân viên giao hàng cho họ từ 4 giờ chiều tới 2 giờ sáng. Đừng hiểu nhầm chị Chị không ép em để lấy tiền sinh hoạt đâu Chị chỉ không muốn gia đình chồng nghĩ xấu về em Chỉ vì quá khứ của em thôi Chị hy vọng em không dính vào rắc rối nữa Vâng ạ à. Em đến đây Vì em nhớ chị đúng không Won Yun Cháu nghe cậu hát rap nhé Nào Bốc lên 비트마이트 단디를 지우기라고는 아등바등 살아 아 이게 그래 안 돼. 그렇게 발락하다가 또 습관처럼 잡힐 듯 말듯 보일 듯 말듯 다널 지울 거라고 난 아둥바둥 살아 그렇게 발락 하다가 또 습관처럼 널 떠올리고 와우 에이요 진상 너 정말 잘생겼고 그리고 랩도 잘하고 너 머리부터 발끝까지 187 그게 바로 퍼펙 그게 바로 인생의 진리지 와우 이를 지키라보낸 아줌마 등 그렇게 발락하다가 또 습관처럼 Alo, nghe nói cậu qua vòng thử giọng rồi Chúc mừng nhé Ai đấy? Thế là Choi Han Chu Nghe nói cậu đang ở Seoul Tớ cũng đang ở đây Tớ đến thăm mẹ ờ, ờ. Ừ, buổi thử giọng thứ hai là hôm nào? Tuần tới Cậu hỏi làm gì? Không có gì nếu cậu cần tớ giúp gì thì cứ nói nhé Mà này Anh họ tớ vừa mở một phòng thu âm đấy ờ, Ừ Lúc nào cậu rảnh thì mình đi chơi nhé Ăn tối hay gì đó ờ, Được Lee Chin Ho Cậu Có anh trai đúng không Anh trai á? Không có đâu Không à? Thế chắc bọn kia nói vớ vẩn rồi ờ, Cậu có ở khu Gang Nam ờ, không? Tớ đang ở khu Gang Nam ờ. Thôi vậy Tớ chỉ muốn báo tớ đang ở đây thôi Tớ nói chuyện lại với cậu sau nhé Han Chu Sao? Tớ nhờ cậu một việc được không? Nếu con gái chị mà là ca sĩ, sẽ dễ lấy được chồng danh giá hơn. Chỉ cần có 400 triệu won thôi, là tôi sẽ nhào nặn cô bé thành ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Kể cả thế đi chăng nữa, nó làm bác sĩ chẳng tốt hơn sao? Gia đình chúng tôi toàn là bác sĩ. Chúa có kế hoạch khác cho cô bé. Nếu ép cô bé làm bác sĩ, cô bé sẽ trở thành bà cô không chồng đấy. Thật à? Dĩ nhiên rồi. Đây là... Quản lý tour diễn bên tôi à, <laughs> Thật à? à chị hãy nhìn vào đây dạ, ừ, Điều 2 khoản 3 Viết lời bài hát, sáng tác nhạc Độc tấu, tiểu thuyết và... Thím ơi Lúc mà thím đặt bút ký Thím mất đứt một căn nhà đấy Chị Quang Chị Quang Chị Wang Chết tiệt Mày làm thế để làm gì Tao đang lừa ngon Mày làm thế để làm gì Ôi trời ơi Chẳng phải chính mày là thằng trốn chạy Muốn cắt đứt à Trang bông Mày giúp Chin Ho tìm công ty quản lý được không Em trai mày hả nó vẫn còn đi thử giọng à, à? Để tao xem thế nào Tao nghĩ tầm 350 triệu won là được Tao vẫn phải dạy cho nó nữa Nhưng tao chắc chắn là sẽ thành công Sao thế? Đắt quá à? Hay là 290 triệu? Trang bông Dạo gần đây tao hay quên lắm nhé Mày có những thói quen xấu nào nhỉ? Ta phải lục lại trí nhớ mới được Đúng rồi Dù là thói quen xấu của mày hay của tao Thì cũng đều là những thứ rác rưởi không tái chế được nữa Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau Tao không muốn nhắc đến chuyện này Nhưng cái chết của Dông Man Mày đứng sau chuyện đấy à? Mày đi đâu vậy, Lý Chin Sang? Dạ. Này Lý Chin Sang Mày đi đâu đấy? Tao phải đi làm thêm Cái gì? Lý Chin Sang toàn năng mà phải đi làm thêm à? Muốn tao tìm việc tử tế cho mà làm không Ôi trời ơi Alo Chàng bông Ai đấy ạ Dạo này anh thế nào Tôi vẫn tốt cả Anh là ai thế Là tôi Choi Đông Pan Anh là ai Đưa điện thoại cho Chin Sang Tôi gọi cậu ta không nhấc máy Chin Sang Tôi không biết cậu ta đang ở đâu Lâu lắm rồi tôi không gặp cậu ta Anh là bạn duy nhất của cậu ta ở Seoul Ngoài tôi ra còn nhiều người nữa Có chị gái này, anh rể này Mà này, chị gái của cậu ta chuyển đi rồi Địa chỉ mới của cô ta là gì nhỉ Alo Alo, thanh tra Choi Này, alo mình cá chúng gặp nhau rồi Đi với tớ Sao đi sớm vậy Nếu cậu không muốn triệt vòng từ giọng thứ hai Thì đi với tớ Chào nhà sản xuất ô ờ, ờ, Anh khỏe không ạ? À, vâng, chào cậu ờ, Đây là anh Park, chủ tịch công ty à, em Cậu sang công ty mới rồi à? Vâng ạ Mong anh ủng hộ bọn em Mong anh ủng hộ bọn em Rất vui khi được gặp anh Tôi là Park Đông Siêu, bên công ty giải trí Ryzen Vâng Ca sĩ à? Đã mở công ty quản lý riêng rồi à? Vâng, mong anh ủng hộ anh ô Thế còn nghiệp diễn xuất của cậu? Em làm cả hai ạ. À, Nhưng quản lý làm việc à. phải duy trì công việc chính chứ. Hồ Trang, à, tôi đang làm chương trình này này. Thật ạ? À? Em không biết. Bọn em rất mong được làm việc với anh. Ừ. Chào anh ạ, à, gặp sau nhé Vâng Chúng tôi là ca sĩ Peter Peter 그렇게 발락하다가 또 습관처럼 니를 치아피고 맨날 후회하며 골뱅이 같다고 무릎 꿇어버린 패배의 자라권내 부르고 고개를 흔들어 제끼도 이 네 얼굴이 자꾸 날 맴돌아 습관라 Nghe được đấy Đúng không ạ Mai mình gặp nhau nhé Hàn Chu Tới phòng thu âm lúc 3 giờ nhé Cậu đã gây được ấn tượng tốt với anh Chu Siêu Anh ấy bảo sẽ giúp cậu chuẩn bị cho buổi thử giọng Thật à Chanel có sản phẩm mới đấy Đẹp lắm Xinh như em ấy Xinh cực kỳ Anh mua cho em nhé Cái gì? Người giao hàng Khổ thân mày Sao mày lại đi làm cái việc đáng thương thế này Gia đình cô ta rất rối loạn Bảo rồi mà Anh ta là hung thủ Để đấy cho em Động tác kỳ cục quá Tệ quá Trên hồ dính phải rớp rồi à? Mày muốn tao giúp không này thằng giao hàng Nhìn mày bảnh quá nhỉ 습관처럼 널 똥이든 말든 난널 지울 거라고 난 아등바등 살아 무릎 꿇어버린 패배자라고 날 부르고 고개를 흔들어도 아둥바둥 살아 땡 살아 그렇게 발악하다가 또 습관처럼 널 떠올리고 무릎 꿇어버린 패배자라고 날 부르고 고개를 흔들어도 네 얼굴이 자꾸 날 맴돌 Chuyện gì thế? Gọi cho anh thì nói gì đi chứ E là bệnh cúm này có lây đấy à. Hàn Chu Tớ đang đợi cậu ở phòng thu âm Có đường tắt đấy chứ Nhưng anh cứ thích đi đường dài Anh cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé Khoản tiền chúng ta đang nói đến rất lớn Tôi cần thời gian mới gom được Hai tuần vậy, như thế là đủ thời gian để gom tiền rồi Được rồi Khi nào có tôi sẽ gọi anh Này, em đưa Chin Ho đi được không? Nó tới muộn là trượt thử giọng luôn đấy. Nó tự lo được thôi. Cái thằng quắt thô lỗ này à, Này, điện thoại Các cậu phải chuẩn bị khi giao dịch với người chỉ điểm Mạng là của anh Hãy nghĩ cho kỹ Tôi muốn một triệu Không thì hủy kèo Hắn sẽ biết anh bán đứng hắn Và anh sẽ phải chạy trốn cả đời Anh chần chưa một phút Thì em gái anh khổ thêm một phút Đón xem bộ phim Kẻ chỉ điểm trên kênh web by HBO. 크고 작은 게 중요합니다. 제가 전문가 입장에서 한 말씀 드리겠는데 그 나이에 남들 하는 거 못하면 그것도 병이거든요. 메스. 예약 환자분 기다리시는데요. 들어오시라고 해요. 아야야야. 만족 못하는 건 여자들도 마찬가지 아닌가요? 여자가 비목이 까는 모습. Love Clinic. 퇴근하고 집에 왔더니 저희 애기랑 이모가 없어서요. 전화도 꺼져 있고. 부모 사진이랑 애 사진이랑 한번 봅시다. 있었는데 20분 정도 가짜였어?

Cảm ơn anh Alo Con chưa tìm thấy anh ta à? Nhưng bố ơi Lee Chin Sang đúng là anh ruột của Chin Ho à Nhìn chẳng giống nhau gì cả Em khao khát được làm ca sĩ Thế mà em giữ giọng thế này à Ra ngoài Em xin lỗi ạ à. <coughs> Speerte Märte wollten. Speerte Märte. Đủ rồi, ra ngoài Em xin lỗi ạ Xin hãy để em thử lại lần nữa Vâng, anh ô Ờ, xin lỗi, tôi đang dạ. dở buổi thử giọng Hay là 500 triệu won thì sao? Chin Ho Anh đùa tôi à Có người đề nghị trả cho tôi một tỷ rưỡi kia kìa Tôi tin tưởng Hồ Trang Nên hứa với cậu ta là tôi sẽ giúp anh Thế nên tôi mới đợi anh Cậu là ai cho thằng bé một cơ hội nữa Alo, để thằng nhóc biểu diễn Anh Park Cái gì? Anh Park ờ, Alo, ờ, ý tôi ờ, không phải là thế, anh ô ừ, ừ, ừ. Một khi chúng tôi được lên TV Thì chúng ta sẽ có tiền Thế nên, anh ơi Thế nên như tôi nói đấy, anh ô Không, tôi không phải người như vậy Anh gì ơi Vâng, tôi không quên những gì anh đã làm cho chúng tôi đâu Nhưng tôi đã nói đấy Này, tránh xa tôi ra được không? Cái gì? Anh bảo tôi tránh ra à? Alo anh ô, không phải vậy đâu chỉ là hiểu lầm thôi Tôi đang dở buổi thử giọng Có một cậu điên cứ quấy giày Anh ơi, ôi trời ơi Cái quái gì đây Chết tiệt Đồ khốn Cậu có biết cậu vừa làm gì không Cậu có biết cậu vừa làm gì không Tôi sẽ đền điện thoại cho anh Đền cho tôi à Xin hãy cho em trai tôi cơ hội nữa Bực mình quá đi mất Chết tiệt, cậu định đền cho tôi kiểu gì đấy hả Cậu vừa mới làm tôi mất một chương trình trị giá hàng tỷ won Cậu muốn đền cho tôi cái điện thoại ghẻ thôi à Cậu là cái thằng quái nào hả Trả dạ, lời đi, cậu là thằng quái nào Sao cậu dám hủy hoại đời tôi, dạ. Đôi đần độn kia Đổi du côn Chết đi Sếp Chết đi Tóm lấy anh ấy Mau Yeah. Ôi trời ơi Có chuyện gì đây Con điên hay sao hả Kim Nam Con đang làm cái quái gì vậy Hia Chin Mẹ ơi Ôi con trai tôi Hia Chin Con không giúp đưa Kim Nam về phòng à Con còn đợi gì nữa Này con không nghe thấy à Con bị làm sao vậy hả Ôi trời ơi Cái gì mà ồn ào thế hả Lại cái gì nữa em say nữa hả Kim Nam Sao anh dám to tiếng với em hả To tiếng thì làm sao Anh là đồ vô dụng anh không định đi làm à? Anh định vô công rồi nghề mãi à? Đồ vô dụng Mày có vấn đề gì? Ra ngoài Chị Hie Chin mời đưa anh trai em về phòng đi Sao mày dám lên giọng với chị dâu mày hả? Kỳ Nam Mỗi khi anh say Sao anh không đi ngủ đi? Cứ say là lại như thế này Ra khỏi nhà mau Sao mày dám sỉ nhục tao trước mặt vợ và em vợ tao Mày chết với tao Kỳ Nam Sao con dám đánh em hả? Sao có lẽ ăn nói như thế với nó Mẹ cũng thế Mẹ cũng nên đi cùng chúng nó đi Cái gì Chết tiệt Tất cả mọi người ra khỏi nhà đi Vợ con là người hầu của cả nhà Mẹ nghĩ cô ấy phải hầu hạ mọi người à Mày nghĩ mày là ai hả Sao mày dám say xỉn Rồi chút hết lên gia đình như mấy thằng mất dạy hả Cái con mất nết này Mẹ ơi Thả ra Mẹ ơi đừng Mày đã nói gì với Ki Nam Mày nói gì với con trai tao Để nó đuổi tao ra khỏi nhà hả Chính mày xui nó làm thế à Mày bảo nó đuổi tao ra khỏi nhà à? Thôi mà mẹ Ôi trời ơi Hye Chin Em bé đang khóc kia kìa Mày đi đâu hả Vợ à Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra Này Mày vừa nói gì với chồng mày Bàn tay bẩn thỉu à Tay nó làm sao mà bẩn Mày nói cho rõ xem Sao mày dám nói bàn tay nó bẩn thỉu Nào nói đi Anh ấy bỏ mặc vợ Và dùng bàn tay đấy sờ soạn những con đàn bà khác Nếu bàn tay ấy không bẩn thỉu thì là gì Con Con phản bội vợ à Sao mày dám Đừng mẹ ơi Mày bị điên rồi à Sao mày dám Nó say lắm rồi mẹ ơi bình tĩnh đi Sao mày dám làm thế Sao mày dám phản bội vợ mày Mẹ Mày cũng ngoại tình với đồng nghiệp như bố mày à Có đúng không Sao hả Thằng khốn nạn kia Mẹ ơi Mẹ ơi Con khốn đấy là đứa nào Bình tĩnh đi mẹ Tao giết mày xong tao sẽ tự sát Đi với em Đi mau Bố bà mẹ dừng lại đi Chết tiệt Này Ăn cho tử tế đi Con đã làm gì hả Tay em như thế Em vẫn làm ca sĩ được à Hay là Phẫu thuật thêm một lần nữa Tôi không cần Anh tự lo việc của mình đi Tôi không cần Anh tự lo việc của mình đi Đồ cứng đầu Chị Hie Chin Đừng ghét anh Nam quá Dù anh ấy có làm gì à, Em biết anh ấy vẫn rất yêu chị Anh ấy phạm sai lầm thôi Điều ấy xảy ra là bình thường Anh ấy chịu áp lực cả ở cơ quan lẫn ở nhà Cha anh ấy vất vả lắm Chị mà là anh ấy Có khi chị đã ngoại tình từ đời tám hoánh Em vẫn hút thuốc à? Sống có nguyên tắc vào và mạnh mẽ lên Em giỏi vượt qua những lúc khó khăn mà Cảm ơn em Vì chuyện gì ạ? Ba năm qua Cuộc sống của chị như địa ngục Đáng lẽ chị phải bỏ đi sớm hơn Chị lại không thành thật với bản thân rồi Rõ ràng chị lo cho chồng và các con Chị còn chẳng ngủ nổi Chin Sang Thay mặt mọi người trong nhà Chị muốn nói rằng Mọi người xin lỗi em Cảm ơn em vì tất cả Cả nhà yêu em Sao tự dưng chị lại thế này Chuyện gì thế Chị xin lỗi vì cái gì <laughs> Nhìn em đẹp trai chưa này Nhìn kỹ em Chị mới nhận ra Thôi nào Đừng có sức mất với em Chị xin lỗi vì cái gì Hả Thôi đi Chị không nghe thấy à Em bảo thôi ngay Để chị nhìn em kỹ hơn nào Này Được rồi Bảo các thí sinh sẵn sàng đi Tuần tới tôi sẽ xem thật kỹ Một khi đã khởi động dự án rồi Mọi chuyện tự khắc đâu vào đó Tất cả sẽ đều tốt cả Em yêu, anh xin lỗi Anh hứa sẽ không bao giờ làm thế Đáng lẽ anh phải hối tiếc sớm hơn mới phải Dậy đi nào à, Mau lên chị Thử bộ này đi Em đang làm gì vậy Mặc thử bộ này đi nếu không tự chăm sóc bản thân Chị tự đẩy chồng mình vào tay đứa khác đấy Nào mau lên 世界一のおバカで世界一の変人そんな彼が体の弱い妻のために絶対に不可能と言われた無農薬リンゴ作りに挑戦でもうまくいったのは最初の3か月だけでした終わりだやめるしかねそんなのやだやめたら何のために私はこんな貧乏してるの Fruits of Faith 点解佢用刀戒自己啊？你比好多人好嘈，香港顶平均每个钟都有一人失踪。将来你老爆啊！我杀咗人啊！到边有咁多真相噶？系要落差出啫嘛！快走！Port of Call，CSK。 从来不会问顾客整形的原因，只会给顾客最满意的结果。我整容是因为我需要我的容貌有变化。解释你当晚的细节吗？放心啊，我不是那种胆子。你害怕这终会输给他？你给我一次解释的机会。这件事情我一定会好好帮你处理的。整容可以改变一个人的内心吗？Face and Mind, new episodes every Saturday 9 p.m. on Red. Sếp ơi Anh thế chấp tòa nhà này để vay 500 triệu won à Anh đừng nói là anh dùng tiền đó để Cậu cứ coi như không biết gì đi 6 năm qua chúng ta đã làm tất cả những gì có thể Lý do đấy cũng không bảo chữa được Hồ à? Trang Đây là cơ hội cuối của chúng ta Nếu vua đường phố không thành công Tôi cũng không biết mình sẽ làm gì bản thân nữa Sếp à Chúng ta đã thử dọc 1.200 đứa rồi Làm sao lại không có đứa nào phù hợp Sếp Em có nghĩ đến một đứa Là ai Em thấy sao? Hay chứ? Kiểm tra tất cả mọi thứ đi Tất cả phải đúng vị trí Nhìn tớ làm nhé. Được. Một và hai. Hay quá. Như thế này à? Đúng rồi. Phải đấy. Phải giật mạnh tay. Thử đi. Xoay người. Đây là ngân sách. 없이 너 때문에 물부터 머리 다이너마이처럼 바로 곁에 Nhìn tới làm này, được 1, 2, 3 và Làm đi Đấm Phải chú ý tới biểu cảm khuôn mặt Nhìn đều nhau rồi đấy nhưng trên hồ, nhìn vẫn quê mùa quá một hai ba xin chào Chúng tôi là một hai ba bốn năm Vua đường phố 싶어도 대답이 없는 나 만지고 싶어도 만지고 싶어도 잡을 수 없는 나 Bố gọi Sao thế ạ? Bố hỏi con ở đâu là sao ạ? Tất nhiên là con ở nhà Đây mà là ở nhà Bố một hai ba xin chào Chúng tôi là một hai ba bốn năm Vua đường phố Lý Chin Ho Bố, ra ngoài nói chuyện đi Lý Chin Ho Anh trai cậu đâu Tôi không có Đừng có giỡn mặt tôi Khi tôi còn nói năng tử tế thì biết điều mà khai ra đi Anh trai cậu đâu Cậu nghe đây, nếu tôi không bắt được anh trai cậu, tôi sẽ săn đuổi cậu đấy. Bây giờ cậu làm ca sĩ rồi à? Cậu có muốn xuất hiện trên bản tin 9 giờ tối không? Bố, tôi không giúp được cậu, nhưng tôi có thể hủy hoại cậu. Chuyện gì thế này? Tôi đang điều tra một vụ giết người. Nguồn tin của tôi thông báo rằng em trai của nghi phạm đang ở đây. Các cậu khác ở đây cũng vậy Tôi không cần biết các cậu là ai Các cậu cứ chung một dọ với Chin Ho Thì tạm biệt sự nghiệp đi là vừa Các cậu làm gì thế hả? Dạ không chuẩn bị sẵn sàng đi à? Các cậu không biết là chiều nay có cuộc họp với chương trình à? Dạ, Lee Chin Ho, dạ, cậu đi đâu thế hả? Hàn Chu, đừng có nói con là Bố nhất thiết phải làm thế à Anh trai bạn ấy mới là kẻ lừa đảo Sao bố lại chui lên chinh hô Hàn Chu, bố, đừng có nói thêm câu nào nữa Nếu bố còn thấy con ở gần nó Bố đảm bảo nó sẽ không bao giờ trở thành ca sĩ Mau lên, đồ lười Đứng dậy đi đi Xin hô Anh hãy biến đi Em đang nói gì vậy Để cho chúng tôi yên Chết tiệt Có chuyện gì vậy Xin hãy Để chúng tôi được yên Cái gì Nhà sản xuất Ochin Cook Là kẻ bỏ đi trong ngành này rồi Tôi là nhà sản xuất mới của chương trình Chúng tôi là ca sĩ Dạ, dạ, dạ vậy dạ. Rất vui khi được gặp anh Tôi nghe Trinh gúc nói rằng Một nhóm nhạc mới tên là Vua Đường Phố Hay gì đó sẽ ra mắt trong chương trình Các cậu là Vua Đường Phố à Chúng tôi là 1, 2, 3, 4 Vua Đường Phố Tôi không có ý gì đâu Nhưng anh không hối lộ anh ta để được vào chương trình đấy chứ Chuyện chưa lên báo Nhưng Oh Jin Guk đang bị cảnh sát điều tra Tất cả những kẻ hối lộ anh ta đều sẽ bị lên thớt Hy vọng anh không nằm trong số đó Dạ tôi Chào anh ạ Anh đùa tôi đi à dạ, Anh cầm tiền của tôi rồi Anh phải giải quyết thế nào đi chứ Hoặc trả lại tiền cho tôi đi Nếu nhà sản xuất ô mà thoát Công ty của chúng ta sẽ phá sản à Sao anh lại làm thế với tôi Chúng ta biết làm gì đây Còn các ca sĩ của tôi Chúng ta sẽ phải đi thôi Nói đi Anh đang ở chỗ quái nào Chúng ta không thể như thế này được Chúng ta phải bắt được anh ta Anh đang ở đâu Có chuyện gì Gặp nhau đi Em bảo anh để em yên Sao bây giờ lại đòi gặp Nói đi Cho tôi biết vị trí của Lee Chin Ho Cậu ta ở gần đại học Hồng Kích Đây là ô Chin Gúc à? Ờ. Vâng Đợi anh đi trước rồi em hãy ra ngoài ờ. Được chứ? tôi ra Thả ra Lee Chin Sang Đứng lại đó Lee Chin Sang Đứng lại đó Chạy đi Mau lên chạy đi Lại đây Đồ khốn Đứng lại ngay Đồ khốn Đứng lại Đồ khốn Đứng lại Đồ khốn bẩn thỉu Anh suýt nữa thì chết Mọi chuyện có thể tệ hơn nữa không Ít ra anh cũng nên chết luôn Để mẹ con em lấy tiền bảo hiểm Nói gì đi Mồm anh có bị đau đâu Chúng ta còn không có tiền để mua bảo hiểm nhân thọ Anh không thèm quan tâm đến Han Chu và em đúng không Bọn em không thể sống thấp thỏm thế này được Chin Sang gọi Mày làm tao giật mình trang bông Cái gì đấy Thằng khốn này là ai Chẳng phải là một nhà sản xuất nổi tiếng à Việc này là cho em mày à Tao tưởng mày bảo hoàn lương rồi Tình anh em Cao quý làm sao Ước gì mẹ tao cũng cho tao một thằng anh như mày Mà đợi đã Tao phải có bố đã Rồi mới có được anh chứ Mày định bẫy thằng này thế nào đấy Nó đây rồi Hãy làm một bộ phim Một bộ phim ngắn Đơn giản Nó đang sắp mất tất cả Chắc chắn nó sẽ cắn câu 10 năm tù sẽ cho hắn nếm nỗi đau của các nạn nhân Đúng đấy, chúng ta cũng biết thừa cảm giác đó. Tuyển diễn viên đi. Có bằng này thôi à? Những thằng hám gái thì sẽ chết vì đàn bà những thằng tham lam thì sẽ chết vì tiền Anh có biết là đa số khách VIP của chúng em ở đây đều làm trong ngành giải trí không? Thế nên bọn anh mới hay đến đây Anh có biết công ty giải trí Tháp không? Dạo gần đây nó bắt tay với một công ty Nhật đó là công ty quản lý lớn nhất, chỉ đứng sau SN. Nghe nói Tháp sẽ công bố vào tháng sau. Mời anh vào ạ. À. Một thằng vừa tham, vừa mê gái thì sao? Càng tốt. Anh ta cắn câu rồi Nó đây Những gì quý vị đang thấy Là bản hợp đồng của chúng tôi với nhà sản xuất Ochin Group Hắn sẽ ngồi ở đây Đây là tất cả các chương trình TV mà anh Ngô đã sản xuất Tất cả các chỗ đã kín Chỉ trừ một chỗ Chúng ta cần người như cô Park Một người ký hợp đồng mà không cần thắc mắc Một tỷ won Ai muốn cắn miếng bánh này nào Cô ấy sẽ quay sang phải 45 độ Được rồi Cô Quang Chào anh Ngô Chào anh Ngô Xin chào Ôi trời ơi được gặp anh thế này hân hạnh quá Xin lỗi tôi phải đi Đây là con gái tôi Chào nhà sản xuất Cho áo trễ hơn nữa Xin hãy chăm sóc con bé À tôi quên mất Đây là chút lòng thành của tôi Cô không cần phải làm thế đâu kecil kesalahan anggota sehingga operasi ini dapat sukses dan lancar. Kanan, kanan! Bahaya! Gara-gara badan ini, Mama pergi, Mama meninggalkan kita! Three Choices of Life premieres Sunday, September 10th, 9 p.m. on Red. Sao đó có thể là trầm cảm chứ Giờ mình còn bị trầm cảm vì độc thân cơ đấy Ngày mai cô có muốn đi xem phim với tôi không? Được thôi Lần đầu tiên rơi vào lưới tình Nhưng Daegu không ngờ cô bạn mới quen Lại có nhiều bí mật đen tối đến vậy Nhà không có kim chi Tại sao cô ấy lại mua tủ lạnh kim chi to như vậy chứ Tung cười sảng khoái với bộ phim hài hước của Hàn Quốc Cô bạn gái đáng sợ của tôi trên kênh Red by HBO 我干嘛要浪费我的时间？有些人一直在不停的向别人索取，从来就顾及不到别人需要什么。一流大学毕业，你想要多少？很难真正有人可以摘下面具去生活。如果你觉得你是幸福的，你就应该坚持下去。Roommates in Love premieres Friday September fifteenth, nine p.m. on Red. Tiền à? Ừ, Hắn không tin ngân hàng à? Hắn để toàn bộ tiền ở nhà Nhưng lúc nào ra khỏi nhà Cũng không mang gì cả Xin chào, cảm ơn mọi người vất vả Tôi muốn trình báo cảnh sát ờ. Alo ờ, Tình hình thế nào rồi ạ? À? Em có ăn uống tử tế không đấy? Anh bắt được thằng khốn đấy chưa? Sắp rồi, sắp rồi còn tiền thì sao Anh có lấy lại được tiền cho sếp của em không Có thể bắt được thằng lừa đảo Nhưng không thể đảm bảo sẽ lấy lại được tiền đâu Anh cũng làm thế à Anh bị bắt vì lừa đảo Nhưng không trả lại tiền Cảm ơn anh Đã bắt thằng khốn đó cho em anh bắt được hắn ta thì sao Hắn ta cũng chỉ là rác rưởi Đừng có bỏ bữa đấy Anh Sẽ gọi lại cho em Anh biết tôi mà đúng không? Chuyện gì thế này? Ngồi uống trà rồi từ từ nói chuyện Anh Ô Chin Gúc Anh bị bắt vì tội biển thủ vốn đầu tư mạo hiểm Chàng bông đi đâu rồi nhỉ? Ô Trình Cúc sẽ ngồi tù 10 năm Tôi làm thế bao giờ? Tao đã cho người buộc tội anh ta lạm dụng trẻ em Cô ta học đại học chuyên ngành diễn xuất Cô ta mà diễn thì ai cũng phải khóc Ông ta bắt tôi cởi bỏ quần áo Cô là ai? Tôi không làm mà Tôi là người thiên chúa Để đã thanh tra Này cô kia Cảm ơn Trang Bông Anh em nhưng trái ngược với những gì tao nghĩ Chúng ta không tìm được nhiều tiền Tao tự hỏi không biết có phải hắn đã tiêu hết tiền Mật khẩu cặp số là gì Làm sao tao biết Trăng bông Cái gì Ăn ngon vào Và hãy sống thật sung sướng Bao giờ tôi mới được bồi hoàn Tôi có đi chơi đâu hả Toàn bộ chi phí này là để bắt thằng khốn kia Tôi đã bảo cậu bỏ vụ đó đi Trời ạ Nhưng tôi đã tiêu tiền rồi Ôi trời ơi Alo Thanh tra Choi Anh ra viện lúc nào vậy Hàn Chu Tớ sẽ đợi cậu trước cửa phòng thu âm Cho đến khi cậu đến mới thôi Nhận được tin nhắn thì gọi cho tớ nhé tôi muốn gặp anh trai cậu Lý Trinh Sang Cậu bị bắt vì tội giết Kim Dông Man Anh có bằng chứng không? Đừng lo Tôi có thể bịa ra cái gì đấy Bố ơi, bố đang ở đâu? Nhà thông gia sắp sang rồi Về nhà đi bố Bố bảo sắp về rồi Hay quá Hiê Chin, con chào mẹ Chào Kỳ Nam Bố mẹ đến muộn à? Không ạ Bữa tối vẫn chưa xong Ôi bà Ly đấy à Chào bà Vâng chào bà Tôi tưởng bà bận quá không đến được Bận mấy thì tôi cũng phải đến Bà khỏe không Chào mừng ông bà Mời ông bà ngồi Ông bà đừng bận tâm Cứ ngồi đi ạ Hai em chưa đến mẹ ạ Lát nữa chúng nó đến Ừ Sao chị gọi không nghe máy hả? Ở phòng thu không có sóng. Chin hô của mẹ. Chin hô, dạo này con thế nào? Con trai, bố. Sao nhìn con phở phạc thế? Nhìn kìa, con chỉ còn da bọc xương. Làm ca sĩ khó lắm đúng không? Mẹ. Mẹ. Sao thế? Không được rồi mẹ à. Con cứ trượt mãi Bình thường Dù có chuyện gì đi nữa Con đều đứng dậy được Nhưng dạ. Lần này dạ, Con không thể tự đứng dậy Không sao đâu con Em là... Ừ. Chào chị Em là bạn cùng lớp của Chin Ho Choi Han Chu à Sao vậy Vào đi Cảm ơn chị Đừng lo Cậu sẽ bị ít nhất là 3 năm tù Nếu bị kết án giết người thì ít nhất là 10 năm Em không đến à Bố mẹ ở đây rồi Em đang ở đâu Chin Ho đang đợi em đấy Ra vậy Alo Đã xác định được rồi Tôi kiểm tra tất cả các băng giám sát rồi Kim Jong Man chết là do tự tử Lee Chin Sang đứng cách anh ta vài mét Khi anh ta nhảy Anh ta không liên quan tới vụ án Chin Ho đang đợi em đấy Anh ơi Chúng ta có chung bố mẹ à Đừng có gọi tôi thế Anh ơi Anh giúp em một việc được không Tôi đã bảo đừng có gọi tôi thế Đồ bẩn thỉu Anh có em trai không Ông bà cứ tự nhiên Thịnh soạn quá Không có gì đâu ạ à? Chỉ là rau dưa thôi ạ à. Cháu là bạn của Chin Ho Cháu xinh quá Bác Ly xinh hơn cháu nhiều ạ à. Cháu nghĩ vậy à Vâng Nhìn bác rất rạng rỡ ạ à. Chào mọi người Sao mọi người buồn thế? Có ai chết à? Em đến rồi à? Vâng Bao nhiêu năm rồi Cả nhà ta mới đông đủ thế này nhỉ Ăn nói cho cẩn thận trước mặt gia đình thông gia đấy Vâng ạ Dạo này con làm gì rồi Con bảo mẹ rồi mà Con làm việc cho một công ty nhỏ Công ty ấy là gì Xa đây lắm ạ Xa là ở đâu Sao mọi người cứ gặng hỏi thế nhỉ dạ, Cái thằng này dạ, dạ, Vẫn mở mồm ra là nói dối Vẫn đi lừa mấy ông bà già hả Không phải đâu ạ à. Xin lỗi sếp Ăn tối đi, cảm ơn ạ à. Sếp Ly ơi Bố Bố ư ờ. Nhìn chú ấy giống bố cháu quá Cháu chào chú ạ à. Vâng, tôi cũng hay bị nhận nhầm lắm Nhìn cháu cũng giống con gái ai đấy nhỉ Cháu có bố không? Vào đi, ờ. cảm ơn Anh Choi đây là cấp dưới của con Choi Yongbi Anh ấy tốt tính lắm Xin chào, tôi là Choi Yongbi Rất vui khi gặp anh Dù gì thì cũng mời ngồi Vâng ờ, để tôi rót rượu cho anh Dông nhé Cảm ơn ạ Cho tôi nữa Vâng, chúng tôi đang trên đường đi công tác ở Trung Quốc Nhưng anh ấy cứ nặng nặc đòi qua tặng quà Anh ấy yêu gia đình lắm Và tự hào về gia đình mình nhất Suốt ngày kể về gia đình mình cạn ly, cạn ly.

Ngựa quen đường cũ thôi Bố Nói đi, đồ cắt bã bẩn thỉu Bao giờ thì mày hoàn lương Bố Đừng đối xử với Chiên Sang như vậy Cái gì Bố đi với con Con có chuyện muốn nói Thả tao ra Đi với con ngay Bố Chuyện gì Bố không có quyền mắng chửi gì Chin Sang Bố không có quyền Vì sao Tao đối xử tệ với nó à Đúng đấy bố ạ à. Bố không bao giờ có thể báo đáp được hết những gì nó đã làm cho bố 12 năm trước Báo đáp à Tao thì nợ gì nó Bố nói thật đấy à Bố không nhớ à Con đang nói tới chú Park Chú Park à Chú Park nhà bán bánh gạo Mẹ Chin Ho và bây giờ là bố Không ai nhớ được chuyện đã xảy ra ư Chú Park chết như thế nào Tất cả chúng ta đều là đồng phạm trong vụ giết người đó Chúng ta để Chin Sang gánh mọi tội lỗi Hồi đó Ai cũng biết thực sự đã xảy ra chuyện gì Ai cũng biết Nhưng không ai hỏi Chin Sang xem nó gánh tội như thế có sao không Tất cả là lỗi của bố Bố ạ à, Bố chính là người làm việc đó Mày nói cái quái gì vậy Bố không được quyền trách móc gì nó hết Nó đã sống với cái tội đó cả đời Bây giờ Cuối cùng nó đã tìm được đường quay lại với chúng ta Nhưng bố cứ lôi lỗi lầm của nó ra bới móc Chúng ta có thể Không bao giờ được gặp lại nó nữa Tôi sẽ quay lại ngay Mọi người ở lại đây nhé Đừng có ngồi phóng ra thế Cho dù Em có xua đuổi anh thế nào đi nữa Anh vẫn là anh trai em đồ nhãi danh Vâng ạ à. Em cảm ơn anh Xin hãy cho Chin Sang ăn uống tử tế Bố Bố không thể đối xử với Chin Sang như vậy Chị thay mặt cả gia đình Chị muốn nói Mọi người rất xin lỗi em Cảm ơn em về tất cả Cả nhà yêu em Anh à. ơi vâng. Gì Em yêu anh Anh trai ạ à. Này Lý Chiên Sang Lý Chiên Sang Lý Chiên Sang Lý Chiên Sang Cảm ơn mọi người đã vất vả Giao thức ăn đây Ai gọi thức ăn vậy? Thôi cũng được Chúng ta sẽ ăn tối rồi đóng gói đồ vậy Đường Tehran, quận Gangnam, Seoul Anh cho em trai tôi Chin Ho làm trưởng nhóm được không? Này, trưởng nhóm Dạ Theo tôi thấy anh trai cậu đúng là món quà Chúa ban cho chúng ta Giá như mà Anh cậu cho chúng ta cái xe khá hơn Nhưng vẫn còn vấn đề đấy ạ à. Nhóm chỉ còn 4 thành viên mà chúng ta vẫn tiến hành ạ. À? Chan Úc bỏ nhóm hôm qua rồi. Nó bảo nó sẽ đầu quân cho bên công ty giải trí ID. Các cậu có biết ai nhảy giỏi không? Này cái này để trả cho bánh gạo Được chưa Đưa cái này cho mẹ nhé Cái này Là những gì bố mấy nhóc đưa cho chú Đây là di nguyện của bố mấy nhóc Cái gì đây Chú ấy bảo đây là di nguyện của bố Thỏa thuận 230 triệu won Lee Chin Sang sẽ trả nợ 100 triệu won Với 30% lãi suất chia làm 3 lần Này Chin Sang lại đây Anh điên à Sống để làm gì nữa Hãy chết cùng nhau Nghe đây Đừng sống như anh

Alo Vâng, dĩ nhiên Bọn họ sẽ là màn chính à? Lee Ho Won, dạ Lee Chin Ho Cảm ơn nhé Chin Sang gọi Anh ở đâu đấy? Sao mãi không gọi lại cho em? Anh đang ở chỗ quái nào Vua đường phố Sẵn sàng đi Chin hô Nếu anh muốn em gọi anh là đại ca Thì anh phải mua kẹo mút to cho em cơ Em nghĩ anh là chúa à Em tưởng anh có thể ban cho em mọi điều ước à 나처럼 널더 어울리고 매일 후회하면 거지 같다고 물 물어버린 패배자 보다 부르고 고개를 흔들어도 네 얼굴이 자꾸 날 맴돌아 người một cái quần và một cái áo choàng. Tới giờ rồi à? Đây rồi Tới lượt chúng nó rồi Ôi chúa ơi, đây rồi Chúng nó ngầu thế Nhìn hay quá Ngân hàng Thụy Sĩ 12,5 tỷ won